Kính chào quý vị khán giả kính mến để tiếp tục chương trình đọc giảng sấm thi của Đức Quỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. Mời quý vị đón theo dõi. Thu đã cuối, bức lai trai thổi, xét cõi lòng, chạnh nỗi thương tâm, canh tràng thổn thức đứng nằm, phiền ba xe ngựa ù ầm bên tai. Nguồn mây bạc cuốn quay mũi giết, chấm vào nghiêng chi xiết ngại ngùng. Cũng bung sao lại khuấy bung, một bầy ngơ ngác cội tùng còn xa. Thấy tăng sĩ thiệt thà hữu chí, dội đem lòng ích kỷ hại nhân. Ôi đời yểm cựu nghinh tân, trùng trùng xóa bỏ Phật thần thánh tiên. Làm cho lão nửa phiền nửa tuổi, ước sao mình như cùi trên trăng đặng soi khắp cả dương trần, cho người trong tối đặng lằn điển quang. Kể đến lúc băng ngàn đất khách, đem thân này cắt mạch sầu đông, dầu ai trao đổi lạc nồng, trao chua chế ngọt tấm lòng chẳng nao. Nhưng nghĩ lại héo xào tim phổi, biết gốc lành sao cội không dình, ngạc ngào tiếng kệ lời kinh ơn nhờ chư Phật quay thinh giáo truyền. Thân làm đạo ba diền năm muối, dù gặp cơn gió thổi mưa tuôn, bại rồi thành lại nên tuồng, dạng dân hưởng được nước nguồn ma ha. Trải một lúc cuồng ba sóng dậy, chắc nhân sanh sẽ thấy việc chi. Trời đà sắp đặt ly kỳ, tới ngày trả quả âm ì biết bao thỏa cho kẻ khát khao đạo đức, danh thánh tài thơm rực non sông. Theo đòi học cổ của ông, nguồn văn kêu gọi người đồng tâm tu. Lòng đừng chất mối thù chi cả, lũ bạo tàng tất tả nay mai. Bấy lâu khoe giỏi khoe tài, trời xanh rọi thấu diệt loài kiêu căng. Lời ta nói có ngàn lắm nhỉ, để đây rồi chúng quỷ hiểu lầm điệu đờn trỗi khúc huyền thâm nhà nghề chọn bản tri âm đâu nào giọng tăng sĩ thanh thao như kiển hạng đã lâu sông giếng cạn mòn cỏ cây khô héo thon giòn nay nhờ mưa đượm mà còn khát khao nghĩ đến đây gió ào ào thổi ngẩng mình ra nhìn ngọn đông phong khổng minh nhờ gió dùng công còn ta nhờ được mũi mồng bay tan khuyên chớ chấp kẻ lòng lan sói để đức lành ta rọi khắp nơi non sông rực rỡ chói ngời mảnh gương phật đạo soi đời cổ kim dân loại sẽ khỏi chìm bể khổ khắp muôn loài nguyện độ siêu thăng kể chi miệng mối lưỡi lằng mặt tình thế sự kêu thằng hay ông chớ chia rẽ phải đồng tâm lực cua giọng vàng đánh thức bốn phương chấn hưng phật giáo học đường dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên tay tăng sĩ gậy thiền thuyết nắm lần bụi bờ xuống thẳm lên đèo dầu cho gặp lắm hùm beo từ bi dẫn niệm quyết leo khỏi rừng Đâu nản chí mà ngừng diệt khải Cuộc tan thương biến cải cảnh trần Bực mình đeo đóng pháp thân Chờ cơn gió tạnh sẽ lần bước ra Thấy thiện tính trang hòa giọt lụy Tâm não nùng chạnh nghĩ xa vời Chim trời dựng ổ chiều mơi Bầy con chiêu chích cả đời nhàn thân Còn một đoạn mưa tầng nắng sở trải qua rồi việc dở hóa hay thế gian sẽ biết thánh tài bế bồng con dại hát bài khải ca ai mà được trong qua cảnh ấy cội phúc nhà tạo lấy mà nhờ thương đời tả ít lời thơ nẻo tu dân sự còn chờ dịp nào phận tăng sĩ nài bao gió bụi miễn sổ lòng tháo củi ta bà theo đòi gương phẩm thích ca dốc đem tâm trí tầm ra đạo màu cả dạng vật chung bầu thế giới vì quán thù dựng bãi chiến trường cũng đồng xương bá xương dương tranh quyền đoạt lợi đỡn đương xé giành ta nguyện một lời hành chánh đạo chẳng phải người thông thạo hoàn toàn nhưng mà gắn chí kê gian Người ôi thức tỉnh lánh nàng tu thân Nguồn bạch thủy trong ngần mát mẻ Múc rưới vào độ kẻ chúng sinh Thần thông phép Phật muôn nhìn Cội lành nắm chặt ắt mình thảnh thơi Nay tăng sĩ có lời kêu gọi Dụng tinh thần chống chọi quỷ tà Đừng cho chúng đến gần ta nhân sanh còn hỡi ngà ngà giấc say phật tiên thánh muôn loài dạng vật cũng ở trong quả đất dựng gầy siêu thăng nhẹ tách đường mây trầm luân oan nghiệt càng gây thêm hoài ta chí dốc tầm đài nguyệt kiến cho dương trần trọi chuyện sai lầm định thần dẹp hết tà tâm quần lai bổn tánh thần không quỷ nhường bỏ cái tánh tự cường tự trọng gẫm cuộc đời cái bóng theo hình tu hành đâu kể nhục dinh ta làm bổn phận ngạo khinh mặt đời đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng tấm lòng thành quyết dựng đạo đời đôi điều hòa nhã nơi nơi thân này mới chịu ngồi nơi thạch bàn lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết phí xác phàm mê mệt đâu nài băng rừng dẹt phá gốc gai đưa người lương thiện đến ngay niết bàn thấy biển khổ đâu an lòng đặng sông thuyền ra cứu vớt sanh linh miễn cho bá tánh dạng mình hết cơn bình tật hết tinh đạo tà quý nhờ nước ma ha mát mẻ xin phật ban cho kẻ khác lòng chim khôn thì uống nước trong, người khôn mau sớm rửa lòng bợn nhơ. Để ma bệnh theo hờ bén gót, thần chết kia ôm hót bên mình, đạo lành sao lại chẳng tin, dầu cho thông thái cũng dình phút xưa. Nỡ đâu lại dày bừa đồng loại, cũng gốc ngài thượng đế xuống trần, quay đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiên thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục nên nhiều lần dục thúc muôn dân bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân muốn về cõi phật lập thân cõi trần vượt cảnh khổ muôn phần u ám ganh ghét hờn thì thảm muôn bề khuyên trong nam nữ chợ quê cúi đầu thiện niệm trong về tây phương ngâm tu cho kẻ bào khâm nhường đẹp lòng cha mẹ cứu quyền chờ trông đêm ngồi một mình tiếp theo bài trước riêng phòng vắng vẻ một mình ta đèn điện bật lên ánh sáng lòa trí não nghĩ suy tuồng biến đổi tâm hồn liệu lượng cảnh thay nhà tay nghe bốn phía xe cùng ngựa mắt thấy chung quanh vách trắng ngà cô độc nhưng lòng nô nức mãi cố tình kinh nghiệm những ngày qua nhà thương chợ quán ngày 30 tháng 9 canh thìn 14 tháng 10 cảnh trời mây mịt vẽ lăng hoàng 14 tháng 10 lại khuất trăng ngẫm diệt thiên cơ càng biến chuyển xem chừng địa lý quá sung săn tớ lòng duyên dấn đời thêm bận tâm dạ ai hoài cuộc nhện văn biết đó biết đây thời giới giận để ngài kết cuộc khó ăn năn nhà thương chợ quán đêm 14 tháng 10 năm canh thìn 1940 than đời chết theo bổn chánh do đức ông giữ chảnh lòng nghĩ lại cảnh phiền ba nghi ngút bợn nhơ khói giải tà lăn lóc phong trần dài giãn mặt trung kiên bể ái kiếp mài qua hổ sâu chất chứa người bạc ác hang thẳm chôn chồng kẻ kiết tha trời đã hoàng hôn mau chợt tỉnh tìm đèn trí huệ lánh thân ra lánh thân ra khỏi kẻo mang tay tầm nẻo cao siêu đến phật đài biến giác thần tiên mau chật sẵn bể mê phàm tục phải cao bay nợ duyên đeo đắm nơi đời tạm kiếp số luân chìm chốn gốc gai rài gặp mưa ngừng ân thánh đế cam lồ rưới tắt lửa trần ai nhà thương chợ quán ngày 3 tháng 12 canh thìn 1940 trao lời cùng ông táo chép theo bổn chánh do đức ông giữ đôi lời cản hỏi táo quân ông sắp tính về chầu thượng giới không nếu có việc trần tâu thẳng lẽ đừng như những kẻ bén hơi đồng đêm ngồi nghỉ hỏi thăm ông táo sổ sách trần ông tính đã xong chưa trăm canh thành nhiều trận gió mưa cho nhân loại trăm cay cùng ngàn đắng còn một tháng trong coi dài dặn chắc thăm ba theo lễ cũng chầu trần đêm nay trò chuyện với tôi chơi thêm dặn trước ít lời ông xin nhớ táo cười rằng có chi nhắn nhở mới hôm nay sao lại gấp quá chừng có điều chi lo liệu bâng khuâng mà vội vã dặn dò tôi sớm dậy sải cả cười vuốt da tấm đẩy Sợ ngày về ông bận lắm chè xuôi Của chúng sanh làm lễ giảng hồi E quên mất những lời tôi gửi gấm Nên tính trước trao tờ cáo thẩm Cuộc trần gian đã trải một năm qua Luôn từ ngày tăng sĩ xa nhà Đều ức kết tâu qua cùng thượng đế Ngày dân chỉ đáo lai trần thế cõi Trung Yên nhằm đất nước Việt Nam. Chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã, tờ hoa thần hạ bút. Khuyên bá tánh tầm tiên gần tục, chỉ mái trời bài tỏ việc về sau. Gái cùng trai, già trẻ bước vào, đường trí huệ quy y dình đạo pháp thần cũng chẳng say mê chùa tháp chẳng tham tiền tham vật món chi chi hơn năm dư quyết chí duy trì truyền sanh chúng phải chính thờ trời phật cũng lắm kẻ phàm phu sơ thất dội trêu đùa lũ quỷ nhão đoàn ma lúc ăn năn sửa tánh rất thật thà còn lắm kẻ Nhìn ngang theo chọc rối Mượn luật pháp ẩn trong bóng tối Mãi làm điều phi nghĩa chuyện bất lương Giả hiểm sâu không thước đo lường Dốc phá hoại đường ngay bôi lẽ thẳng Thêm lời tiếng thấp cao nhẹ nặng Làm cho người tu tỉnh phải xót xa Nên hạ thần kính cẩn tu qua xin Ngọc Đế vân minh dùm trần thế. Nay cũng lắm người ưa kinh kệ, muốn tu mà gặp lúc quá gây go. Sát trần còn mắc phải neo đò, giờ rước khách đã ngưng rồi năm tháng. Thiên số định cũng chưa quá hạn, nên phải còn bận mãi ách nàng tay. Giọng thánh minh, đức rạng khắp nhân loại, ban phước xuống dân lành cho bớt khổ gạo lúa kém là đồ sản thổ hàng hóa cao ấy của ngoại ban giàu kẻ nghèo hèn thêm nỗi đói đau rất mong mỏi an cư cùng lạc nghiệp oai trời đất thế trần khủng khiếp nhân ngặt loài thọ cáo cứ đua tranh lũ sói hồng hơi gốc múa nanh cho trăm họ hải hùng cơn sấm nổ thần ráng sức ra công khuyến dỗ dình thuần phong mỹ tục của rồng tiên tập ở ăn theo nết thánh hiền lòng tu tỉnh dòm phật tiên nối chí bài tường tận trước sau chung thị đời văn minh vật chất bỏ gương xưa nghiệp tổ tiên con cháu dày bừa học thoái mới lăn loạn theo sở dục khắp thế giới binh lương cũ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau thấy nhân sanh tuôn giọt máu đạo lòng bác ái động tình rơi nước mắt tiếng ai bi thở than déo dắt khắp đông tây nam bắc chịu ưu sầu kẻ lương hiền chờ giọt mưa ngâu người bảo người thường cơ nguy thủ lợi ở thị thiền đua trang sướng khởi những tuồng hư cho bọn gái lẫn trai nào hút thuốc phiện hội ve chai nào trùng đuổi ma cô nghề hút máu ai để mắt xem đời chu đáo chẳng khỏi than dùng dân tộc hư hèn diện áo quần son phấn lấn chen miễn cho mình được lên xe xuống ngựa mãn điểm tu huy hoàng nhà cửa ai khốn cùng để mặt đất trời xây thấy nhân gian khuynh đảo tỏ bày cho thượng đế lãm tường trong sanh chúng bấy nhiêu điều xét xem nhân chủng táo đệ dùm cho thấu đến thiên cung còn nhiều điều gớm ghiếc hải hùng lấy yếu lược đôi câu mà trần tú nay cùng ông hữu duyên tương ngộ chúc ông về thượng giới được ban khen phần sĩ tăng tay trống miệng chèn giác thiện tính chấn hưng nền phật giáo nếu chừng nào khai thông đại đạo đúc từ bi rọi khắp cả nhân gian để trầm luân khô cạn sáu đàn tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh nhà thương chợ quán ngày 3 tháng chạp năm canh hình 1940 tự tháng, chép theo bổn chánh do đức ân giữ vì đâu bốc ngọn lửa tầng mà lòng tăng sĩ như dần nát tan nghĩ mình chọn kiếp con hoang quê hương rầy đã dặm tràng sơn xuyên tố đường còn một cành huyên từ đường hôm sớm luống phiền chờ tân hai em thiểu trí thơ đồng chị đà an phận theo chồng đàn xa từ mang một tấm áo già ngồi thiền đã thấm ương nhà lợp phai Sống sanh ra phận râu mày Một đời một đạo Đến ngày chung thân Tuy là xa cách cố nhân Nơi đời triều mến Sớm gần cửa không Từ bi buộc chặt cõi lòng Còn ơn cúc dục Để hồng mai sau Để trần sống cuộn lao sao Sông huyền bát nhã Lướt vào một phen Quản chi lực kém tài hèn Dù đời bạc đãi ngọn đèn cứ niêu Soi từ đài cát xá lều Cho người trụy lạc biết điều nghĩa nhân Tài tay hai chữ cân phân Trời ban họa phước một lần cho ta Mắt đen thấy mắt trắng loạn Phật ma, ma Phật mới ra dở tuồng trời già tay khéo khéo luôn sắp chi chua ngọt pha buồn lẫn vui năm canh luống những sụt sùi cám trong nhân chủng lắm người dở dang sầu chung ta cất tiếng than phù sinh kiếp có đoạn trường thì thôi bon bon chuyên dục mấy hồn rầm rầm súng nổ trên đồi xa xa đầu canh tiếng động bên nhà chờ ba cánh một thì già gái tan ngày xuân cách cội xa làng người quê quán chợ như thoảng linh đinh vừa cơn sóng gió bất bình số trời đã định phận mình biết sao ngày xưa mấy bực yên hào giàu sanh ra tử giả nào trách thang thân này đã ngắm trầm nhang vui câu bác ái bền gan đợi chờ đêm khuya vắng lặng như tờ dài hàng nhũ hết chớ nhơ ngẩn lòng vắng tình đừng lắm ngóng trông hôn tin sao ấy trời đông lờ mờ hèm gì mắt lá thiên thư, đôi điều ghi chép cõi bờ chưa xong thôi thì lòng dặn lấy lòng gẫm đây đến cuộn mây rồng chẳng xa đêm khuya lác đác sương xa phòng khuya lạnh lẽo có ta dưới phòng gật gù suy cuộc hứng dâm quyết xoay máy tạo gánh gồng chưa yên trí thần nhớ đến tiếng quyên gọi hồn của quốc sầu riêng một mình trầm ngắm vẻ mặt làm thinh cửa mình bên gối giấc quỳnh đã say mơ tiên hồn muốn dục bay nhà thương chợ quán tháng chạp năm canh thìn 1940 tỉnh bạn Trần Giang chép theo bổn chánh do đức ông giữ nghiệp chướng lăng đoàn hại sát hưng chuông lành buông tiếng giọng bon nâng cương thường gánh nặng trai dình tròn từ tóc dai quằn gái dạng phân nợ nước văn chương toan báo đáp ơn nhà đạo đức quyết đền ân khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh giấc mộng nam xa chốn thí trần Thấy trần tạm giả gạt đời ta Lướt khỏi sông mê khỏi ái hà Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt Sắc không không sắc chớ lìa xa Diệu quyền chân lý noi đường sáng Ảo thuật tà tâm kiếm nẻo ra Lóng lánh gương xưa lời Phật dạy Hồng trần ái dục giết tài hoa Tài hoa cho lắm Lắm nàng tai Trụy lạc phong trần chốn gốc gai Nếu đã tĩnh tâm tầm lẽ thẳng Cũng nên rèn tánh gặp đàn ngay. Sân si phỏng có đều thêm bận Nhẫn nhịn ác không chuyện kéo dài Tiếng gọi hồn mê hồn được giác phải toan sắm sửa rất trần ai trần ai chỉ có thú phong lưu tranh đấu thành ra mãi oán cừu chung cuộc chỉ mang câu thất vọng xong đời ghi chép mối sầu ưu cổ kim máy tàu nhiều huyền bí lão ấu xây dần lắm mèo mưa cũng chẳng cướp xong quyền võ trụ mà còn đeo đấm thú phong lưu phong lưu nào phải gọi người ngoan sa ngã biến nên kẻ khốn nàng ngày đến đến đi đâu kéo ngược năm về về mãi chẳng ngừng ngang tuổi già thân yếu đa sầu cảm tóc bạc mình ve lắm rộn ràng biết được trần gian là mộng huyễn tử thần sửa soạn kéo vào quan kéo vào quan quách biết bao người cảnh sống sum dày phỏng mấy mươi lẫm lúc đua chen vui lẫn giận nhiều khi dùng dậy khóc pha cười tuồng đời chuốt ngó cho xong tiếng cuộc thế trao dồi mượn tất hơi nín thở nằm ngay không cửa quậy xót thương con trẻ khóc đôi lời đôi lời kể lại nỗi hàng huyên ma lớn chay to phí lắm tiền tưởng vậy xác thân đa hạnh phúc nào hay hồn phách lắm oan khiên thiên đường siêu thoát thời thông thả địa ngục trầm luân ắt đảo điên nên chọn một nơi thanh tịnh ấy rất trần bất nhiễm Mới là yên Mới là yên ổn lắng trần gian Chí nguyện tiêu diêu cảnh Phật đà Diệu pháp chuyển thân Vô sự thế Quyền thông quá kiếp Chẳng lo toan Tâm linh mắt thánh Xem ba cõi Tánh hiển tay thần Lỏng bốn phan Phổ tế chúng sanh Qua bể khổ Di Đà miệng niệm Lánh trần gian Trần gian khói lửa Giới đao binh Chư Phật sớm bày phép hiển linh Cứu khổ Nam Mô vô lượng phước Diệt nàng tu rị hữu thiên kinh Sống sao dương thế nhiều cay đắng Gió cuốn trần gian nổi bất bình Tính nữ thiện nam Dình mỗi đạo dầu cho lăn lóc ráng kiên trinh kiên trinh mà chịu lúc nàng tay dẫu có gian nan dạ chớ này vàng đá bao phen cơn nước lửa chì thao lắm chuyện lúc non hài bền gan chờ đợi ngày xuân hiệp gắn chỉ trong mong bữa tiệc khai thiên địa tuần quần gom một mối Phàm trần dạng kiếp Kiến bồng lai Nhà thương chợ quán Tháng chạp năm canh thìn 1940 Đức Thầy gửi ông Mười Chú Đức Ông ngày tết đến Nương mực viết thay lời Trước kính bái tông đường Sau chúc mừng ông bà Đặng muôn điều hạnh phúc Sau có hai bài thơ Xin ông xem chơi Cho rõ điều tâm sự Xuân đến chúc mừng tuổi thúc ông Đàn xa không thể giếng môn tông Câu thơ cao hứng thay bầu rượu Bài phú vui mừng thế chậu bông Đạo đức gắn công nên cách mặt Văn chương rèn chí chẳng phai lòng Ân nhà tạm gác sau này trả Xin bớt đau lòng, bớt ngóng trông Trước đã đem thân hiến Phật đài chắc rằng sẽ được buổi trùng lai ra công khai hóa vì nhân chủng nhọc sức mở mang bởi cốt hài sinh đấng nam nhi toan sự thế sống làm hiền triết nghĩa gồm hai thuận hòa trăm họ đời an lạc chừng ấy xe tiên thế dép dày nhà thương chợ quán tháng chạp năm Kinh thành 1940 ừ. Mượn cây đuốc huệ Phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp Quân thần nghĩa trọng hữu tuyên nhiên Giận phải bỉ trăm điều chua chát Thời đáo lai mua chuyện ngọt ngon Nghĩ cuộc đời mà trang chứa nỗi hao mòn Xem cảnh thế luống xót xa niềm chích mắt đời này như thế người kia cũng thế làm sao mà tránh khỏi việc lầm than sống tranh đua khi chết cũng xương tàn cho nên mượn đuốc huệ đánh tan mùi tục lụy buồn dơi mượn bút tay đề tu hành tâm đạo giữa kề tiên bang nào nào trần thế có sang sắp đều đau khổ nghèo nàng hỡi ai thảm trong thế sự ngày nay lắm điều lao lý quá dài gian nan một tay tá quốc an bang nước nhà vững đặt hướng đàn hiển dinh. bây giờ phải mượn kệ kinh dắt diều trần thế mặt tình nghe không kêu thằng hay gọi là ông cũng không có muốn ai hồng tôn ti nhà thương chợ quán tháng chạp năm canh hình bài trên đây đức thầy gửi về nhà một lượt với hai bài thơ gửi ông mười nhổ bàn thông thiên vì sợ liên can vụ đạo tưởng ở tân châu thuộc tỉnh châu đốc đạo ác xảy ra rất thảm phiền làm cho dân sự nhổ thông thiên xô ngang ít bữa rồi trồng lại. Thần thánh đi xa, khó rước liền. Hòa hảo, hạ tuần tháng giêng năm canh thìn năm 1940.